chân quê thương em anh thương mãi tóc thể thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần toàn tính em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản em chỉ mong sao mỗi đêm qua đôi ta lại nhìn thấy nhau anh yêu em như lá vầng trăng. đêm mười lăm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay cảm ơn em đã làm thương em anh thương cái chân quê thương em anh thương mái tóc thề thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần toàn tính em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản em chỉ mong sao mỗi đêm qua ta lại nhìn thấy nhau anh yêu em như là vầng trăng đêm người lắm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì cảm ơn em đã làm vợ anh anh yêu em như là vầng trăng đêm mười lăm xôi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay em đã làm vợ anh vì yêu anh em đánh đôi tất cả cảm ơn em đã làm vợ anh